để em để tay sạch cho em cầm cái chai Ờ tí nữa thì hòa sẽ ấy cho anh làm qua mình làm thì chừng ờ, vắt đi ờ, mọi người nhé đấy Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Giang Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sàn Giang TV của mình Xin chào, chào, tất, cả, chào tất cả mọi người à, Trong thời gian vừa qua thì uh, Giang có đi uh, giúp bà con nghèo với lại là chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn thì uh, hôm nay thì có anh Sơn uh, em già ở xuống nhà Giang thì uh, cũng có rất là nhiều uh, cô bác anh chị là comment ở phía dưới ở là kênh nên bán theo một số mật ong này đặc sản những các kênh khác ấy thì hôm nay Giang mới có thời gian để uh, về nhà với lại là cả anh Sơn em cái già nó về nhà Giang thì uh, hôm nay là mấy anh em là sẽ giới thiệu cho mọi người là quy trình vắt mật ong này rồi là cho vào để à, cho tất cả mọi người cùng à, theo dõi thì cái mật ong này thì à, Giang cũng xin giới thiệu cho mọi người luôn là đây là mật ong đá thì cái mật ong đá thì mật ong rừng có 3 loại một là mật ong mình mình ở rừng nó lấy hoa tự nhiên hai là mật ong nuôi hoa tự nhiên ba là mật ong người ta nuôi đường Đấy, bốn là mật ong ruồi à, mật ong khoái mật ong khoái thì Giang cũng có còn mật ong rồi thì ờ, rất là hiếm Cái đấy nó khá là đắt Thì cái này là mật ong đá thì ờ, giá trị sản lượng thì công dụng thì Giang sẽ ghi ở trên cái tem mà anh Sơn đã làm Hầu như là Giang phải nhờ anh Sơn rất là nhiều trong quá trình mà để mà có thể ờ, làm hoàn thiện cái khâu ấy thì bây giờ là Giang sẽ nhờ hai, hai cháu này mọi người sẽ vắt vắt cái quá trình để mọi người ấy thì Giang sẽ giới thiệu cho mọi người với cả là cả anh Sơn nữa đấy em để tay sạch thì em cầm cái chai cầm... ừ tí nữa thì hòa sẽ ấy cho anh nữa này nó sẽ là bị lọc qua mình thì chừng à, vắt đi à, mọi người nhé vắt lấy cái cái cái vải kia hơn này à vải đấy anh ui ôi rất là ấy luôn này mật rất là đẹp Đánh. này mất thời gian cực kỳ luôn làm thủ công mà. là thủ công ấy thì với cái sản lượng của Giang thì uh, thì những cái xô này với những cái ờ, ấy là chai là toàn bộ là mới hết nhá không có kiểu ờ, mình ờ, dùng được cái mà mà mà chậu nhưng mà người tắm giặt xong rũ mà mang ra là không được như vừa nãy thì Giang cũng giới thiệu rồi và Giang cũng chia sẻ mọi người là nếu như các anh chị nào mà mua ủng hộ thì Giang sẽ trích một phần là để gây quỹ từ thiện để giúp bà con nghèo cái hai là Giang cũng muốn là để cho mọi người là có một chút tiền xăng đi lại đấy là cái mong muốn của Giang và cái cái hướng đi của Giang là như vậy còn à, về cái vấn đề ship hàng và số điện thoại thì Giang sẽ để một là số điện thoại của anh Sơn hai là số điện thoại của Giang để mọi người có thể là liên lạc với anh Sơn anh Sơn trực tiếp ở dưới Hà Nội có thể là ship cho mọi người đấy hoặc là cô bác chị nào mà ở quanh nhà anh Sơn muốn mua thì cứ liên hệ một là số điện thoại của anh Sơn Giang sẽ đặt ở trên đó hai là số điện thoại của Giang thì vì à, số điện thoại của Giang là số điện thoại để đi làm công công việc ấy đôi khi có thể là có ba anh chị mà mà lấy hàng thể là điện cho anh Sơn, anh Sơn trực tiếp là ờ, ship cho một người nhé Đây thì ờ, cái tem đây là cho cô anh chị là cùng ờ, theo dõi nhé. Đây là toàn bộ là của anh Sơn làm thì uh, bây giờ sẽ cho anh Sơn là là người trực tiếp sẽ sẽ nói cho mọi người cùng cùng biết về cái cái, cái tem này. Cái tem này là tem giống tả đấy quý vị ạ. Quý vị nếu mà mua nhận hàng ấy thì là, nếu mà thấy cái tem rách nát thì rõ ràng là không phải của của Giang tại vì khi cái tem này đã ai đã xoáy ra rồi thì nó sẽ vỡ hết. Đấy, nó không còn nguyên vẹn nữa thì quý vị mua là để ý là cái tem của sao trường giang này tem màu xanh này nó phải còn nguyên vẹn đúng rồi cái này ừ. là ấy cái mình sẽ dán làm nắp ừ. cái này là Bây mình xoáy phát là nó sẽ xoáy. ai mở ra là sẽ nát được cái tai tem luôn Đấy thì ờ, như ờ, cố ba anh chị cũng biết rồi là cái gì Giang làm nó phải có uy tín Và thứ hai Giang lấy cái chất lượng à, là hàng đầu Còn ờ, các nhà hảo tâm mà mong muốn ủng hộ thêm cho mọi người Thì như Giang nói rồi là liên hệ cho anh Sơn Ờ, cái một là cơ sở là mình sẽ để dạ. chỗ nhà anh sơn đấy để cho anh sơn là ấy, vì anh cũng muốn là giúp mọi người ấy thứ hai là anh sơn là người à, rất là uy tín thì à, trên kênh thì mọi người biết rồi đấy, cái ba nữa thì à, những ra đây là để, để anh Sơn về thì dạ. Giang sẽ biếu tặng gia đình anh Sơn để cho anh Sơn là xem là cái mật ong mà nó dạ. giả hay là mật ong phải mật ong rừng nuôi ấy thì mọi người mới biết được để để ờ, cho mọi người toàn bộ là anh sơn làm đấy nhé để giờ lọc uh, hai lớp nha mọi người nhé hai lớp hai lần à quên uh, hai lần đấy, để... phong cảnh hữu tình giờ <laughs> cái, cái mà nó ấy là nó sẽ bị đứt đoạn ngay không là ấy Ui, cái này là em khả năng phải trả lương cho Khánh Tình rồi. Em em thấy chảy ra ngoài là sót lắm. <laughs> <laughs> Bởi vì là cái mật này rất là hiếm luôn các bạn. Bây giờ à, mật này đến tháng mấy anh Giang nhỉ? Cái này đến tháng 8 Đến tháng 8 Từ tháng 3 đến tháng 8 Từ anh em thì uh, săn được từ giờ đến ờ, tháng 8 Cuối vụ mà ong khoái này màu nó sẽ đậm Tại vì nó thấm thấm hơn à. một vâng. chút Ong khoái vào cuối cuối vụ Còn đầu vụ nó vàng vàng Đấy chưa nếm đâu nhưng mà nhìn thấy cái cái uh... pha chén nước ấm uống đấy ăn sáp được mà nhìn thấy cái tia chảy của nó đã thích rồi các bạn nhiều mồ hôi thế là già già à, tem trình dán tem đi tính mình dán không phải phải giờ cho bạn đặt bạn bóng ra mới dán nó nó răng chai mới dán được đơn giản nó phải căng chai nó dán nắp chai đâu anh nắp chai có đầy đủ hết mà em to đi đức hôm nay là anh em chỉ ờ, ghi hình ờ, một số mật ong chưa đấy là rót vừa thôi đầy quá nó phải có không khí này này không là lúc mình đóng nắp là nó sẽ khí nó sẽ bật lắp lên đấy ok cứ, cứ đấy đấy cứ, cứ vặn luôn đi cứ vặn luôn đi. này chứ nhở các bạn nhìn thấy vàng đều chưa cái này là hiện tại là mặt trời lặn rồi thiếu sáng À tình uh, dán dán dán hỏi anh cái tem vào luôn đấy. Okay. Cái tem chống hàng giả đấy. Cái này phải lau đi. Khăn khô. Có, có cái khăn không? nhưng mà cái này kiếm kiếm khăn để lau sạch đi trước không ạ từ từ đừng đổ Bây chú cắt rồi yên tâm Bạch tô, <laughs> Dạ lần đầu tiên là mà ông ấy lo lắng lắm mặt gương mặt đấy lắm Căng thẳng đừng căng thẳng, Cứ thả lỏng đi Đầu to này Tình uh, chuyên gia sửa điện thoại mà lại gọi chuyên gia bóc tem à Thế là hôm nay được bóc tem à Tay phải run run hay sao nhỉ Thiếu rượu đi đi già rồi Run run mà sợ nó cậy nhầm lại hỏng mất tem tem này nó to nên là cậy hơi khó à đấy to chứ làm mượt ui rồi thôi cái này à nó chưa bác thẳng chị hay thông cảm à? chút nhá <laughs> cái đầu tiên là chưa đáng ra mình phải đặt xuống đây mình mới dán miết lên này nhưng mà cầm trên tay ừ. nó không cân bằng cho lắm ui ta van vào đi tạm máy cái này là những cỗ cỗ máy chạy bằng cơm nha các bạn nha <laughs> ờ, cái này kiểu gì nó phải đi để đi qua cái ừ đi qua ờ, cho cho cho lên giữa nhá cho lên giữa nhá không thích thì sao anh anh cho, cho lên giữa nắp thì cái nữa. tên nó khó đọc đây này nó bị bẻ cong xuống này ừ. anh anh thử đi Thôi anh chân ấn tem ờ, to tình này dám tem nhỏ Đâu, to nhỏ như nào cái tem to anh dán tem to là à, tình này dán tem nhỏ ấy, anh em mới người một tay làm cho nhanh trong lô này chai đầy này thì uh, sẽ biếu gia đình anh Sương canh bon nhưng mà hết em cải tiến lại nhá <laughs> không để uy tín mà có mặt anh sơn này bí thư già này đúng không là đó nhìn dạ. thấy ảnh cái cái cái lúc đấy ra mình ảnh đấy <laughs> cái này bị cách tuyệt vời này nó nhìn ra ai ba chấm nhìn qua qua là... tưởng ba con kiến ở đây nè, ừ. nó quá nhỏ ấy không phải à, là mắt mà người tinh là nhìn ngay sơn giang là quen rồi đấy bí thư già mà áo đen này cái tem cái tem vơ bé tí nó còn cho mấy cái, cái, cái trang mạng xã hội vào đây còn đấy thì trong một quá trình Giang cũng ghi hình lại toàn bộ một quy trình mà Giang đóng gói rồi này nọ thì cũng được một chút thôi thì à, qua đây thì Giang cũng à, cảm ơn anh Sơn rất là nhiều nhá tất cả mọi người đấy là cháu Đức này nó bí thư già này Cười tươi lên nào <laughs> Em cười <laughs> Có mà Ồ, chơi, cảm ơn em nhé Đấy, <laughs> những cái sản phẩm này thì cái chiều mai là anh Sơn là sẽ xuống Hà Nội và sẽ Một là Giang bảo là đặt cơ sở dưới Hà Nội Nhất là anh Sơn là người mình tin tưởng nhất Đấy, Tí nhất còn mọi người ấy có thể liên lạc cho anh Sơn hoặc là số của Giang Đấy, để mình sẽ đặt hai số nhé để cho tất cả mọi người cùng à, theo dõi video này đến giờ phút này cũng khá là dài rồi thì Giang cũng ờ, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm cũng như là quý khán giả trên kênh của Trường Giang đã luôn mong muốn là có một cái sản phẩm trên kênh để bán đấy thì ờ, Giang hy vọng rằng trong thời gian tới mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình à, để anh anh em mình à, có thêm nhiều cái động lực để giúp bà con nhà trong mùa cao xin chào tạm biệt lại tất cả mọi người vừa sau bye bye quý vị nhá năm người các bạn nhá